guru, guru, Waheguru, guru, Waheguru guru, là chào người thầy ở trong mình Chào đấng sáng tạo ở trong mình Và mình rất là thích cái thông điệp của lễ hội năm nay đó là chào vị thầy ở trong mình à, Chào mừng các bạn đến với lễ hội Lễ hội tỉnh thức chữa lành thế giới Divine Fest 2022 Mình là Võ Thị Minh Huệ Năm nay mình đến với lễ hội với một thông điệp Ờ, đó là à, trải nghiệm theo từng chữ O và với một cái phương pháp đó là phương pháp hiền vẽ à, tất cả những cái bức tranh mà mình vẽ ở trong cái trạng thái thiền trong trạng thái ờ, của sự à, bình an à, là sự kết nối mình với à, năng lượng áo năng lượng của sự tỉnh thức năng lượng của vũ trụ và chúng ta sẽ có trải nghiệm thú vị phương pháp này trong lễ hội Ừ, rất là vui khi được kết nối với các bạn kết nối với các bạn bằng năng lượng à, của tình yêu thương và lòng biết ơn à, năng lượng của aum năng lượng của vũ trụ à, namaste chào mừng các bạn đến với lễ hội tỉnh chữa lành thế giới Divine Fest 2022 tại Việt Nam